Tử vi tuổi Tý thứ ba ngày 12 tháng 1 năm 2021, tức ngày 30 tháng 11 năm 2020 âm lịch. Tam hợp phù trợ, người tuổi Tý làm việc rất minh mẫn và sáng suốt, con giáp này không ngại ngần khi đối diện với khó khăn và có khả năng đưa ra những quyết định đúng đắn. Đây chính là lý do bản mệnh nhận được sự tin tưởng của tất cả mọi người. Những công việc con giáp này thực hiện nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, chính vì thế mà tuổi Tý có thể đặt nhiều hy vọng trong năm tới.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 Trong năm sắp tới, hãy thay đổi để trở thành một con người mới, phấn đấu giành được nhiều thành công hơn nữa. Đường tình duyên của bản mệnh trong ngày khá khởi sắc, những người có độc thân dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với đối tượng khác phái. Hãy thoải mái thể hiện bản thân để mọi người nhận ra sức hấp dẫn của mình. Con giáp này có thể gặp được một nửa tâm đầu ý hợp vào chính ngày hôm nay. Giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ, hợi, mùi, Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi dần Trong ngày dần thân tương xung, tuổi dần sẽ phải làm việc vô cùng vất vả, vận trình công danh sự nghiệp không được suôn sẻ, trôi chảy như ý. Con giáp này gần như không nhận được sự trợ giúp của bất cứ ai và điều này có thể khiến bản mệnh cảm thấy bi quan, chán nản mà muốn bỏ cuộc. Vì vậy, một khi đã bắt tay vào công việc gì, con giáp này không nên sao nhãng nghĩ đến những chuyện khác, khiến bản thân mình dễ mắc phải những sai lầm đáng tiếc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 những người luôn cần cù và chăm chỉ cũng sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Bản mệnh có thể không giàu có một cách bất ngờ, nhưng tài sản của bạn lại bền vững và tăng lên theo năm tháng. So với những người đồng trang lứa, người tuyển hảo đã có một tài sản đáng kể cho riêng mình ngũ hành kim khắc mộc ảnh hưởng ít nhiều đến vận trình tình cảm mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà không quá hòa hợp có lẽ đôi bên cần dành nhiều thời gian để trò chuyện với nhau hơn là cứ ai làm việc nấy như bây giờ như vậy thì quan hệ giữa mọi người sẽ càng lúc càng xa cách. Giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ, mùi, mão. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi thìn Nhờ có tam hợp giúp sức mà đường công danh sự nghiệp của người tuổi thìn tiến triển tương đối thuận lợi vào ngày hôm nay. Có dép này chắc chắn sẽ gặt hái được những thành quả khả quan, chỉ cần bản mệnh luôn tập trung, chú ý vào mọi nhiệm vụ được phân công mà thôi. Tuy nhiên, trong cách đối nhân xử thế, con giáp này đôi khi quá lạnh lùng, không muốn chia sẻ quan điểm, suy nghĩ của mình với bất cứ ai xung quanh. Tuổi thìn hãy cởi mở với mọi người hơn, bởi trao đổi ý kiến cũng là cách hữu hiệu giúp bản mệnh nhận ra thiếu sót và hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất. Về phương diện tài lộc, chuyện làm ăn kinh doanh không được như ý, con giáp này không nên quá bon chen hay liều lĩnh đầu tư ở thời điểm này bởi bản mệnh chưa có được vận tài lộc tốt nhất. Người tuổi thìn chỉ nên làm những gì đã lên kế hoạch thay vì ôm đồm thêm quá nhiều việc. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, thân, hợi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi tỵ Người tuổi tỵ rất thông minh, nhanh trí trong ngày hôm nay nhờ có nhị hợp phù trợ. Con giáp này nhanh chóng nắm bắt được gốc rễ vấn đề, đồng thời biết tiếp thu ý kiến đóng góp của mọi người xung quanh, khiến mọi việc dù có khó khăn cũng tiến triển thuận lợi hơn nhiều. Có thể bản mệnh là người rất hăng hái giúp đỡ người khác, tuy nhiên không phải ai cũng nhớ đến những điều mà tuổi tỵ đã làm. Do đó một khi con giáp này đã giúp đỡ ai thì hãy giúp đỡ với tấm lòng vô tư. Đừng so đo thiệt hơn để tránh những buồn bực không đáng có. Ảnh hưởng của ngũ hành hỏa khắc kim, đường tình duyên của bản mệnh không mấy êm đẹp, các cặp vợ chồng có thể xảy ra chiến tranh lạnh vì những quan điểm bất đồng với nhau. Hãy nhanh chóng giải quyết những khúc mắc đang tồn tại, đừng để tình cảm đôi bên phai nhạt, dạn nứt nhé giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ, rộng, xỉu. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Vợ trình tình cảm của tuổi ngọ có phần xa sút còn giáp này cần phải dành nhiều thời gian cho gia đình của mình hơn. Thay vì việc dành quá nhiều thời gian cho công việc như vậy, dường như bản mệnh đang vô tình dồn hết trách nhiệm cho nửa kia của mình khiến người ấy phải chịu nhiều áp lực, mệt mỏi. Trong khi đó, những người trẻ tuổi có thể nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi với cha mẹ hoặc họ hàng của mình. Trước khi đưa ra lời phản bác nào, con giáp này hãy lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người đi trước, bởi dù sao thì mọi người cũng chỉ muốn tốt cho người tuổi ngọ mà thôi. May mắn là chính quan nâng đỡ, con giáp này đang có những biểu hiện tốt trong công việc, nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo và sự tin tưởng của đồng nghiệp. Vấn đề cần làm bây giờ là làm sao để cân bằng tốt trong gia đình và công việc, có như vậy thì bản mệnh mới có cuộc sống mỹ mãn. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, thân, hợi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi mùi Chính ấn nâng đỡ, người tuổi mùi khẳng định được giá trị của bản thân dựa vào chính công sức và thành quả đã đạt được của mình. Nếu như trước đây con giáp này chỉ là một người lặng lẽ thì đến nay mọi người sẽ phải nhìn nhận bản mệnh bằng con mắt khác xưa. Tuy nhiên, đường tài lộc chưa thực sự vượng phát như ý, nhất là với người làm ăn kinh doanh thì hôm nay lại không phải là ngày có nhiều biến động. Tuổi mùi nên nắm bắt cơ hội một cách nhanh chóng hơn, không nên chần chừ, do dự quá lâu để người khác trước mất thời cơ tốt đẹp nhé thổ sinh kim, vận trình tình duyên của con giáp này diễn ra cực kỳ hài hòa, êm đẹp. bạn mệnh và người ấy luôn thấu hiểu lẫn nhau mà không cần đôi bên phải nói rõ thành lời. Có thể được như vậy là nhờ trước nay đôi bên luôn chia sẻ, tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong mọi chuyện giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ, tuất, dậu. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi thân Tỷ kiên gây rối, tuổi thân luôn tập trung làm tốt công việc của bản thân nhưng lại dễ khiến kẻ khác ganh ghét, kéo vào những vụ tranh chấp không đáng có. Con giáp này cần phải hết sức bình tĩnh để giải quyết khó khăn bằng lý trí. Tốt hơn hết, bản mệnh chớ nên tham gia vào chuyện bao đồng, kẻo rước họa vào thân. Ngoài ra, con giáp này cũng nên mở rộng các mối quan hệ và không nên chỉ làm việc theo cảm hứng. Trong những trường hợp cần thiết, người tuổi thân cũng nên học cách phối hợp với mọi người. Điều này cũng khiến vận trình công danh sự nghiệp của bản mệnh tiến triển thuận lợi hơn. Ngũ hành thổ sinh kim cho thấy mối quan hệ giữa con giáp này và những người khác giới tiến triển tốt đẹp. Nếu còn độc thân, bản mệnh có thể cho những người tiếp cận mình một cơ hội. Biết đâu trong số những người đến với tuổi thân lại có người là duyên tiền định từ kiếp trước thì sao? Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ quý nhân phù trợ, xỉu, thân. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi dậu Đường công danh sự nghiệp của tuổi dậu tiến triển hanh thông nhờ có sự nâng đỡ của tam hội. Con giáp này hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao phó. Cùng với đó, bản mệnh cũng rất tự tin và không hề ngại ngần khi đối diện với những thách thức hay trở ngại. May mắn hơn, con giáp này còn có cơ hội gặp được quý nhân trong ngày hôm nay. Người tuổi dậu có thể tiếp thu được nhiều điều có giá trị từ đối phương, giúp ích cho công việc hiện tại cũng như sau này. Do đó đừng ngại lên tiếng nhờ sự trợ giúp nếu bản mệnh gặp phải khó khăn. Về phương diện tài lộc, hãy tính toán kỹ để tránh mắc sai lầm. Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, con giáp này nên chọn đúng những hướng tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hướng tốt bao gồm hướng Tây Bắc sẽ giúp bản mệnh gặp hỷ thần và hướng Tây Nam sẽ gặp được tài thần. Giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ Tuất, Thìn. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tuất Người tuổi tuất tinh thông tay nghề sẽ nhận được sự đánh giá cao của mọi người. Con giáp này có thể vận dụng thành thạo những điều đã biết và thực tế công việc, đồng thời chỉ dẫn cho những người còn non trẻ hơn mình. Nếu có ý tưởng sáng tạo gì, bạn mệnh không nên chần chừ mà hãy mạnh dạn thể hiện ngay. Đó có thể chính là cơ hội để con giáp này được thưởng hoặc được thăng tiến lên vị trí cao hơn. Những nhà lãnh đạo luôn rất thích người như tuổi tuất về phương diện tình cảm, bản mệnh rất vượng đào hoa. Nếu có đối tượng nào tiếp cận và nhận thấy rằng đó là một người tốt thì hãy cho đôi bên một cơ hội tìm hiểu. Tốt thân tương hội, các cặp đôi cũng cảm thấy mình thật may mắn khi có một nửa ở bên yêu và hiểu mình đến vậy. Con giáp này mong muốn có thể bày tỏ lòng mình, chỉ là còn ngại ngùng mà thôi. Hãy trân trọng tình yêu mà mình đang có. Đôi bên đã phải vượt qua nhiều trở ngại, sóng gió để đến được với nhau. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, hợi, dần đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi hợi Cục diện tương hại giáng họa khiến người tuổi hợi vướng phải nhiều chuyện phức tạp, rắc rối trong ngày hôm nay. Tiểu nhân có thể xuất hiện ném đá giấu tay, khiến con giáp này vướng phải nhiều thị phi, rắc rối không đáng có. Tuy nhiên, bản mệnh chớ vội nóng này, mất bình tĩnh kẻo rơi vào bẫy của những kẻ này. Trong công việc, tâm tính dễ bị kích động, bốc đồng khiến con giáp này có thể đưa ra những quyết định sai lầm. Trước khi bắt tay vào một việc gì, nếu còn chưa chắc chắn thì không nên làm theo ý mình mà tuổi hợi nên thử thảo luận với những người có kinh nghiệm và đáng tin cậy trước ngũ hành kim sinh thủy, đường tình duyên bù lại tiến triển rất tốt đẹp, nửa kia chính là một chỗ dựa tinh thần rất vững vàng cho con giáp này. Nếu có điều gì khiến bản mệnh khó xử, hãy trò chuyện với người ấy, người ấy luôn sẵn sàng lắng nghe, ủng hộ và đưa ra những lời khuyên hữu ích. Giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ,